Chào dạ, mọi người nha, mình quay cái căn hộ chung cư tầng trệt à, ở khu à, à C5 cho mọi người xem nha. Đây là đường à, đường à, Nguyễn Trung Trực. Đường này đường Nguyễn Trung Trực. Đây, mình quay cái đường cho mọi người xem. Hai bên là nhà cửa hết nha. Đó, căn của mình thì nó nằm ở dưới tầng trệt này bề ngang là 6m6 từ mí bên bên này qua tới cái cột bên đây đó là căn mình nó nằm ở dưới mặt đường luôn nha đó, đó rồi mình dẫn mọi người vô nhà xem nha đó, xe ô tô là mình đậu ngay cửa nha đó, đây là có cái khoảng sân này sân chung rồi cái cửa của mình á thì mình đi vô bằng bằng bên hông bằng đường bên hông đó. bước vô thì mình kê đây là phòng khách nha nó có cửa sổ luôn mình mở, muốn mở ra thì mở đây là chỗ này mình ngồi tiếp khách còn đây bên này là bàn ăn bàn bên này thì mình để những cái đồ ly tách lên này nọ còn đây là cái khung bếp khung bếp mình đây đây là nhà vệ sinh có sẵn hơi nước nóng luôn đèn ánh sáng đầy đủ hết đây là cái phòng phòng này thì ừ, phòng kê một giường hả một giường mà ở đây cái phòng này nó, nó nhìn ra ngoài thấy được cái view ngoài view này view vĩnh viễn luôn nha cái dưới này cũng là một con đường nhỏ mình qua phòng thứ hai nha có hai phòng ngủ một phòng lớn một phòng nhỏ phòng này lớn hơn kê được hai cái giường à, ở đây cũng có một cửa sổ nữa nha ở đây là một cửa sổ nữa Rồi. này là căn hộ chung cư Rồi, chào mọi người nha thế bây giờ á còn nó quen chưa nó tự nó trèo từ dưới này trèo lên đó đó trèo được nhiêu đó rồi đó không ngờ luôn á sao chó sao chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó đây mua từ cái cục sắt này

Yeah. biết cái tiền rồi sau đó là cái gì bóc tiếp bên này bóc này bóc này bóc này bóc này bóc này nè gái bóc này nè cái gì rồi đó tôi biết mà kéo cái tiền thôi cười đấy con cười sao Hả? Dạ. Em mong cười ra nhìn vui. Ugh. đi qua mẹ đi bước đi bước đi bước đi bước đi đi lên đi nè đây nó mẹ này chị ba về ốp ốp mở cửa cho ba về khi ba về ba ba em ba ba ba khi ba về với em ba ba dây dây à đúng rồi mang chân á mang chân đây con dạ. mang chân con hay mang chân mẹ mẹ mang chân con á đang nói chuyện với anh hai nè à, ông không khóc nhè quay video mà khóc nhè nói em hả anh hai chị với anh hai này nhẹ Ôi, cái bún này anh là để leo lên xuống lầu món là phép anh chị hello ông ơi ừ, để xuống lầu cùng trả với 5 triệu mẹ phải dặn ổng trời ông mẹ lỗi với trời ồ có thiệt ra mẹ em quay lại chứ tao tao muốn trả mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ Thôi tắt đi